đầu luôn đầu cắt môi. <laughs> ba mời cắt tóc anh em ơi <laughs> đùa mời cắt tóc nhìn gớm ai à mời cắt tóc nhìn gớm quá nè mời. à tự ti quá tự ti quá biết thế hồi chiều đừng có cắt tóc này cho rồi ai à khó cho luôn chứ khó luôn cho nhiều chứ đùa ai à à, cảm ơn cường nhé cường ơi đúng rồi dạ. anh đang chơi uh, ờ, flat flash uh, lên thách đấu trung quốc uh, em trai flat flat flat flat yeah flat flat flat yeah flat yeah flash dạ. dạ. nhà tiếng anh hà tiếng nghe flash flash flash <laughs> dù đừng có khinh tiếng anh của người ta gì gì dù đừng có khinh đừng có khinh người ta ví dụ nếu mà nếu mà nói tiếng anh ấy nói tiếng anh thì kiểu giọng vùng miền nó có bị tính mật tiếng anh không có chứ không anh không sao không ờ, không à Ba ba chuẩn cái cái nịt em phát âm đi, em phát âm tiếng Anh tiếng Hà Tĩnh đi. Tàu lao. Mà em có biết tiếng Anh đâu mà, ừ. À đâu. Thế mà bảo thế mà tự tin bảo phát âm chuẩn thì ông mà lưng thuyền. cái tiếng địa <laughs> phương, cái tiếng địa phương mà phát tiếng phát âm tiếng Anh là là là còn đúng cái nịt luôn á cũng, cũng cái địt không được thuyền sao mà chuẩn được đi đi đi anh em ơi let's go let's go let's go let's go mời phòng ăn kem nha si chị nhà sắp sinh với anh đó chưa em ơi đang chờ tin có bầu đây <laughs> mà đang chờ tin có bầu mà cả là mà offline năm ngàn người Ôi, ló, ló trong này, ló mời anh em đi ăn bánh uh, bánh thuốc viện đây đây đây đây đây ập bạc ti bạc ti ok thiếu người à xin vẫn biệt à, của đây đây đây đánh được đánh được đánh được đánh được đánh được đánh được anh em anh em đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập bập bập bập bập slow slow slow em ơi mày tụi mày đánh cho tụi mày trầm cảm luôn tìm tim tìm tim tìm tim tìm tim Chuyện chín chú chi Chuyện chú chi Hello Khoa nhá, chào công, hello bạn Ra Huế là phải đi ăn bắn ép à bắn ép à bắn ép được, được thôi em ơi Chưa phải là món mà mà mà, mà bắt buộc phải ăn đâu Cái đấy gọi là được Hay là cứ quy cái đéo gì nhỉ ngay cô bảy sói cho anh em còn bao được anh hiểu ơi ok ok ok anh hiểu từ sử đây phải tin à. du cứ yên tâm cho anh du cứ yên tâm cho anh được không được không được không anh hết khó máu nha được, được, ok ok ok, okay. ăn ăn ăn ăn ăn sau ăn sau ăn sau cuối đây đây đây ăn sau ăn sau câu giờ đi câu giờ đi câu giờ đi ăn lên đây qua đây qua đây đi lên đi thẳng đi thẳng lẹ lẹ lẹ lẹ lắm luôn rồi anh gắn mà hai cái motor vào đít luôn á em ạ sao lâu rồi hay quá hay quá lâu rồi anh đây đây đây ăn hết mức rồi chết chết hết rồi không được hết rồi, hết rồi. ăn hết, hết rồi, rồi ăn hết, hết rồi, hết rồi. Ơ sao mình mất lát lúc nào nhỉ? À, à lúc đầu với nhau rồi đúng không? À, anh lấy máu anh lên này em mày Anh lên này Đêm em ạ, đêm em ạ, đêm À Quang nhá, Quang nhá, đây Duy ơi, Duy ơi, Duy ơi Em em 6, em 6 Đi xuống mid anh ơi, đi xuống mid Anh hiểu rồi, anh hiểu, anh hiểu rồi Quang mà, anh bảo Quang mà Rồi, ờ, anh em này, em này, em này, em này em em sau em em có tivi nha em có tivi ok nha ok ok mình mong tivi được bỏ đi không không khỏi tivi em mày ok ok này À. Sao em ơi, em ơi, em ăn sau, ăn sau, ăn sau, ăn sau. Cứ cho nó đánh cả hay cả được không? Đây nè, anh ra nè hết luôn à luôn hết à là anh này thằng này à ai thấy không ai ấy anh hiểu ơi à đây đây đây đây chuẩn bị lên đây chuẩn bị lên đây thằng này thằng thằng này hết đây hết đây hết đây đây đây đây đây đây đây đây đây từ từ nha từ từ nha ok à, em nhắm tay nhắm tay nhắm tay to lui lui lui lui lui mít anti vứt anti rồi đây đây bọc bọc bọc ngàn này chết rồi ây da à mẹ bị giật khó chịu quá bị giật rồi đó vong đó vong vong anh hiểu ơi đặt chết nó luôn chứ em ơi em ơi tới đây duy ơi em ơi em ơi em ơi hay quá nhiều ơi go hit go hit go hit go bèo hit ờ 6 giây 6 giây anh vào từ từ từ từ Ai? Ok, mẹ hay vậy đây ấy má mày nha câu béo câu đèo nó xử lý hay quá ừ. lông hay á, con gấu. trai có lông mà con biết tắm có chịu không ơi ông hỏi trai tinh rồi anh chỉ cách một shop bác của anh á nó lên shop mua đấy bác ơi bác ơi bác ơi ăn ăn từ từ cho nó lên à có quả ừ, thấy là lộ lộ lộ lộ ăn này đồ ăn này hít tiền không hít tiền ăn thả luôn ờ, mà thả mà mà anh thấy con blitz với con ờ, eco sau lưng mình nhá có blitz luôn đấy ok ok cân cân cân ba cân ba ok ok ok ờ, đây đây blitz này blitz trước đi em ơi blitz blitz blitz ok ok mà ok mà chết một chết một luôn luôn luôn luôn chứ luôn chứ luôn chứ chín chú chỉ lên lên qua qua cứ đánh gấu nha cứ đánh gấu nha anh sắp còn tia bảy giây em có đơn này Đấy. Rồi. Game mày, tao được. Cái bot ơi. Shop anh có ác thêm được không? Shop của Duy thì chuyên về uh, ờ, ờ, shop Việt Nam ấy. Nick Việt Nam. có đúng cái bài anh em dạy mình chưa nhỉ có đúng với có đúng chưa nhỉ Tìm năm đánh tìm năm mà lên ờ, thách đấu anh em ạ Tìm năm là chơi ờ, tầm cao thủ đổ lên vẫn đua với nhau được nó vui hơn là cao thủ cao thủ đơn là chỉ có solo thôi Chín chín chu chi Thử làm cái combo nhanh nhé Không, hơi, hơi, hơi lỗi, hơi lỗi, hơi lỗi Combo này hơi lỗi anh em ơi Nhăn thì có nhăn mà hơi lỗi, hơi lỗi Sao bạn nhà? Có vào không bạn nhà? Có vào không bạn nhà? Ừ. ok anh em ơi anh em nhớ like chia sẻ livestream giúp mình nhá mọi người ơi đàn em ơi ăn ăn sao em ơi Con này chắc ờ, sắp trầm cảm rồi đấy À da, cứ 15 phút là Cứ đúng 15 phút là đi Farm thì anh chờ có quy mới E à? Anh e quy e, Anh đâu Anh hình như là E E, e quy e Rồi xong đợi quy tiếp quy e tiếp mà EQE làm bao được anh anh nghe trên đường quy luôn á ừ à thế kia rồi. đúng rồi e e quy e xong anh đợi tí quy hồi xong rồi quy e tiếp